đó và hôm nay thì cũng em là có một cây cưa Estin 021 đó một cây duy nhất công suất là 40cc các bác nhá chuyên khai thác tầm trung còn lại là 9 con còn lại là những dòng cưa gia đình các bác nhá hôm nay là có 3 mẫu cưa tay cụt và tổng cộng uh, uh, 6 con cưa tay dài đó hôm nay tổng cộng lô là 10 con và cửa hàng chúng em thì khi các bác đặt hàng thì cửa hàng chúng em là không cần cọc các bác nhá không cần cọc chỉ cần để lại địa chỉ số điện thoại cũng như là tên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 cửa hàng chúng em có đánh dấu ký tự từng uh, mã từng con một rồi các bác nhá đó các bác nào mà không uh, uh, không biết là dòng máy nào mà muốn đặt hàng em thì các bác chỉ cần đọc cho cửa hàng chúng em cái mã thôi nhá các bác nhá cái mã mà cửa hàng chúng em đã uh, đánh dấu lên từng con rồi đấy ạ đây ví dụ là con này là con H1 này đó giá con này thì cửa hàng chúng em cũng đã báo giá lên trên máy luôn rồi con này là giá là 1 triệu 900 ngàn các bác nhá 1 triệu 900 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship là giá đó đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá đấy hôm nay là cửa hàng chúng em con H1 là một con máy cưa Maruyama Maruyama MC30A con này thì công suất của nó là 30cc các bác nhá dòng cưa tay dài rất là nhỏ gọn cho các bác um, sách đi cắt tỉa vườn nhà đồ linh tinh đó lam con này mặt cắt là được 30 35 phân xích là xài xích chung 91 các bác nhá giá là 1 triệu 900 ngàn ạ à. Thôi cả chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy chắc chắn cũng như là ấy các bác nhá con này tiếng tiếng nổ của cây máy thì cực kỳ là thoáng máy luôn đó nó có tích hợp là thêm núm bơm xăng phụ thì cực kỳ dễ dàng cũng như là tiện lợi dễ dàng lên xăng các bác nhá đó phần này là phần uh, đổ xăng pha nhớt đấy ạ phần đổ xăng pha nhớt còn phần này là phần đổ nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá đó con H1 giá 1 triệu 900 ngàn cửa hàng chúng em vừa test nổ cũng như là cho các bác xem qua tính động cơ cây nổ của cây máy máy móc thì cam kết cho các bác là cửa hàng chúng em bao zin 100% hàng chưa bung chạm máy móc các bác nhá đó nguyên zin từ ATZ hàng tới các bác kiểm tra hàng thoải mái đúng máy trên video thì các bác nhận hàng ạ Dạ vâng, qua tiếp là H2 là một con máy cưa Echo 3000 Con này thì công suất của nó là 30cc các bác nhé Nhưng mà con này thì nó được tích hợp sẵn cho các bác một cây lam latin ạ một cây lam latin này đó xích là xài xích mini nhỏ gọn các nhá lam con này là lam lim latin luôn ạ đầu lam latin khá là còn đẹp con này thì hàng quốc dân rồi máy cưa Echo Curit tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 máy móc thì cực kỳ đẹp các bác nhá ký tự con này là H2 giá của nó là 2 triệu đồng các bác nhá đó có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác ở đây luôn ạ à. rồi cả chúng em xin phép giật tiết nổ con này cho các bác nghe qua từng máy con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá mặt cắt dài 35 phân đó giá con này là 2 triệu đồng ký hiệu là H2 các bác nhá Dạ rồi qua tiếp uh, uh, là một con H3 Con này là giá 2 triệu 050 ngàn Con này là Echo Kyrit 3300 Công suất của nó là 33cc các bác nhá 33cc ạ đó làm con này mặt cắt thì nó cũng hơi hơi nhỏ thôi theo máy con này thì mặt cắt là được 30 phân công suất lớn nhưng mà uh, con này thì có thể kéo lên được khoảng là tầm 54 545 các bác nhé 545 ạ Đấy, Echo 3003 công suất 33cc tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 có núm bơm xăng phụ luôn các bác nhé có núm bơm xăng phụ luôn ạ à. rồi cả chúng em xin phép giật test nổ ạ à. 450 ngàn các bác nhé đó cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện rồi à, qua con H4 là một con máy cưa Estin MS021 các bác nhé Estin 021 con này là sản xuất tại Đức này máy móc hàng uh, uh, made in Germany hàng bãi Đức các bác nhé nguyên gì nguyên bản có tích hợp uh, ốp lam tăng chỉnh xích nhanh cực kỳ tiện lợi luôn các bác nhá con này cái này thì vạn khi mà các bác tháo mở lam xích thì không cần phải tip hay gì cả vạn bằng tay thôi à có tích hợp núm mương song phụ cũng như là xả áp ở đây con này thì máy móc nguyên bản bao zin bao cho các bác 100% các bác nhá lam con này mặt cắt là được 35 phân đó xích là xài xích trung 91 con này cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là H4 giá 3 triệu 800 ngàn triệu 800 ngàn cho một con máy cưa Estin 02 021C các bác nhá. Đó, con này thì công suất của nó là 40cc ạ. Dạ rồi, kế đến là con H5 H5 con này là máy cưa Echo Curit 3000 công suất 30 uh, cc. Con này thì tích hợp lam theo máy của nó là 35 phân các bác nhé Giá con này là 1 triệu 900 ngàn các bác nha 1 triệu 900 ngàn tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 Đó Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác nhé Mắt xích thì khá là to bản Cực kỳ đẹp Máy móc nguyên zin nguyên bản từ ATZ 900 ngàn các bác nhá Dạ vâng, qua tiếp là một con máy cưa H6 H6 con này là một dòng cưa tay cụt nhỏ gọn cho các bác leo tỉa cành các bác nhá Công suất của con này là 33cc các bác nhá 33cc một con máy cưa hàng Tananka Giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá Có tích hợp chụp giật trợ lực riêng con này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá có núm ôm sang phụ đầy đủ làm con này mặt cắt là được 35 phân ạ xích là xài xích chung 91 các bác nhá có tăng giảm xích trực tiếp trên phần lam này luôn các bác nhá một con máy khá là đẹp dòng cưa tay cụt chuyên để leo tỉa cành giật chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá H6 giá 2 triệu đồng đến là một con máy cưa H7 H7 cũng là một con máy cưa Tananka các bác nhé con này thì tình Dạ vâng con H7 thì lại cực kỳ đẹp đây cho các bác xem qua tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhé. dây giật con này này đây là dây giật nguyên zin của nó luôn các bác nhé. cực kỳ đẹp luôn ạ đó con này thì cả chúng em đang bám với giá là 1 triệu 850 ngàn làm quá đẹp luôn các bác nhá xích là xài xích chung 91 các bác nhá đó, ờ, con này hình thức tổng thể thì quá là vip luôn rồi tình trạng đẹp 90 phần trăm các bác nhé hàng như là dòng thiếu thùng siêu tầm luôn ạ rồi cả hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy công suất của con này là cũng là 33 cc các bác nhé riêng lam con này mặt cắt là được 30 phân cực kỳ nhỏ gọn cho các bác nào mà thích leo tỉa cành dọn vườn đồ linh tinh các bác nhá sách đi thì cực kỳ nhẹ luôn ạ đó hoặc các bác nào mà hay trèo thang hoặc là hay leo cây thì lựa chọn con này thì quá là chất lượng luôn các bác nhá Dạ rồi à, Tiếp đến là một con máy cưa tay cụt nữa Là một con máy cưa Ryobi đánh dấu ký tự là H8 con này thì tình trạng là quá là đẹp luôn đó cho các bác xem qua con máy tem mát đầy đủ từ A tới Z các bác nhé con này thì công suất của nó là 30cc à, ờ, tích hợp hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 thắng xích thắng xiếc đầy đủ làm con này mặt cắt là được 35 phân xích là xài xích chung 91 các bác nhé có tích hợp núm bơm xăng phụ luôn các bác nhá đấy con này thì cực kỳ đẹp mẫu mã quá là vip và chất lượng luôn giá 2 triệu 050 ngàn cho một con máy cưa H8 Dạ vâng, con H9 là một con máy cưa Sinawa. Sinawa con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo các bác nhé. Núm gương sang phụ đầy đủ e gió tự động luôn các bác nhá. Đấy, giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1 triệu 900 ngàn. 1 triệu 900 ngàn các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn. Rất là tiện lợi cho các bác phải sử dụng gia đình. Hiệu hãng Sinawa thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Đánh dấu ký tự là H9 các bác nhá. phần ờ, bình xăng của nó thì nó được thiết kế nằm gọn ở phiên trên trên này thì khi các bác nào mà muốn bảo dưỡng cây máy hoặc là muốn tháo cái phần chế ra để rửa cũng như là để bảo dưỡng cây máy thì cũng cực kỳ tiện lợi cũng như là dễ dàng các bác nhá đấy quá tiện lợi luôn vặn hai con ốc này thì có thể nhấc bộ chế ra rồi sửa chữa cũng rất là dễ dàng linh kiện thay thế cũng cực kỳ dễ tìm hãng này thì uh, siêu nổi tiếng rồi các bác nhá ký tự H9 giá 1 triệu 900 ngàn Dạ vâng, cuối cùng là một con H10, H10 là một con máy cưa Echo 3003. Công suất con này là 33,4 cc các bác nhá. Tích hợp theo máy là một cây lam latin. Cực kỳ chất lượng luôn ạ. Có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. H10 ký tự là đánh dấu ký tự là H10 này. Giá con này là 2 triệu 200 ngàn Cửa hàng chúng em đã bao gồm phí ship và tặng em phụ kiện rồi các bác nhé Con này thì cực kỳ đẹp luôn Có tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 Quá đẹp luôn nhá Con này thì tình trạng thì coi như là 90% nữa rồi cực kỳ tiện lợi và chất lượng luôn ạ à. công suất lại uh, nếu mà so với phân khúc là dòng máy cưa tay dài thì con uh, ờ, 33,4 cc thì nó cũng thuộc dạng là cũng khá là to rồi đấy ạ triệu 200 ngàn theo máy là một cây lam latin các bác nhé đó Vâng và vừa rồi thì cả chúng em đã test nổ cũng như là dọn uh, cho các bác uh, giới thiệu cho các bác là tổng cộng là 10 cây máy cưa. Rồi thì các bác nào mà đã uh, cảm thấy ưng ý con nào rồi, muốn đặt hàng con nào thì hãy liên hệ qua chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929 hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cả chúng em các bác nhé đó các bác uh, có muốn tham khảo gì thêm thì hãy mạnh dạn và liên hệ cho cửa hàng chúng em để tư vấn thêm cửa hàng chúng em sẽ tư vấn nhiệt tình các bác nhá đó các bác uh, cửa hàng chúng em thì không cần cọc không cần cọc máy móc trên video như thế nào thì cửa hàng chúng em quay trực tiếp như thế máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá nguyên zin nguyên bản từ A tới Z hàng chưa bung chạm máy móc và những hệ này à, linh kiện sửa chữa thay thế cũng rất là dễ dàng các bác nhé đó nên là các bác không cần phải lăn tăn cũng như là bảo là đến nữa mà hỏng hóc thì có đồ sửa chữa hay không thì cả chúng em cam kết cho các bác là sửa chữa rất là nhiều các bác nhá rồi cả chúng em xin chào các bác hẹn các bác ở video sau